Có rất nhiều nữ lao động xuất khẩu tại Đài Loan à, mang bầu và có thai trong quá trình làm việc tại Đài Loan và họ rất muốn à, làm các cái thủ tục à, nhận cái tiền à, bảo hiểm thai sản tại Đài Loan nhưng rất lung túng và không biết à, chuẩn bị thủ tục chi tiết như thế nào. Hôm nay à, chúng tôi xin chia sẻ cho các chị em tại Đài Loan các cái thủ tục à, cần chuẩn bị chi tiết nhất là ta cần phải chuẩn bị cái giấy khai sinh bản chính Đấy. và thứ hai là cần phải có giấy ra viện và có đống dấu uh, đỏ bản chính hoặc là cái giấy khám thai uh, của các cái nữ lao động xuất khẩu uh, trong quá trình uh, khám thai tại Đài Loan tiếp đến là copy toàn bộ hộ chiếu và copy thẻ cư trú và đặc biệt là uh, hộ chiếu thì cần phải copy cái ra vào cái dấu ra vào của hải quan Tiếp đến thứ ba là ta phải có cái xác nhận tài khoản ngân hàng tại Việt Nam bản chính có dấu đỏ hoặc là xác nhận tài khoản ngân hàng tại Đài Loan. Và tiếp đến là các bạn có thể để lại số điện thoại của người nhà để chúng tôi tiện liên hệ. Đối với vấn đề làm thủ tục tài sản thì chi phí nó dao động khoảng từ 90 à, cho đến 200 à, 250 đô, nó tùy thuộc vào cái à, giấy tờ mà các bạn cần phải nhờ chúng tôi xác nhận. À, trên đây là toàn bộ những cái thông tin thi thiết à, cho một bộ hồ sơ thai sản à, tại Đài Loan. À, nếu có bất kỳ vấn đề gì, mời các anh chị hãy bình luận ở phía bên dưới hoặc là đăng ký theo cái link mà chúng tôi gửi ở phía bên dưới đây. À, các chị em khai thác à, khai đầy đủ các thông tin và chúng tôi sẽ có những cái phản hồi uh, trả lời chi tiết cho anh chị em.